chào tất cả anh em hôm nay tôi lại tiếp tục làm clip để ờ, giới thiệu cho anh em cho anh em đi chơi uh, tài xỉu anh em đi tài xỉu lắc tài xỉu bịp ở sòng sới dành cho những anh em làm tay cái thì cái bộ hột ngày hôm nay mà tôi muốn giới thiệu cho anh em đó chính là cái bộ hột tài xỉu 2020 anh em nhé uh, thời gian gần đây thì cũng rất nhiều anh em làm tay cái cũng uh, tâm sự với tôi rằng là những, anh em đi chơi tay con ấy rồi đánh rất là hay anh em nhé đó nên là hôm nay tôi đã làm ra cái bộ hột này để ờ, dành riêng cho anh em làm tay cái thì cái bộ hột này khi anh em đi lắc ở sóng sới thì anh em chỉ cần lắc theo cái kiểu lắc độc quyền của bên cơ sở bên tôi thì cái bộ hột này rất là khó đoán anh em nhé đó. thầy thợ hay là anh em tay con cũng không thể nào mà đoán được cái bộ hột này nó đi như thế nào đúng không ạ mà cái tỷ và cái tỷ lệ nó đi đều cho anh em chén tài chén xỉu anh em nhé đó và khi anh em uh, sở hữu cái bộ hồn này thì bên cơ sở bên tôi sẽ hướng dẫn cho anh em cái cách để anh em có thể lắp được cái bộ hồn tài xỉu này nó đi theo ý muốn là một này và anh em cũng có thể giữ tài giữ xỉu theo ý muốn đó cái bộ hồn này rất là hiệu quả cho anh em khi anh em đi chơi đó thì bộ hồn này hoàn toàn là không tăng tích nên là anh em cực kỳ là yên tâm thì bây giờ tôi sẽ test luôn cho anh em cái phần tăng tích của bộ tài xỉu 2020 này đó đúng anh em trong không tì vết đúng không ạ không một vết xước trong hơn cả ngọc trinh luôn đúng không ạ nước muối thì nổi anh em nhé nổi rất là đều đúng không ạ không bị nghiêng hay là nặng về bất kỳ một mặt nào cả đúng không anh em và khi anh em vớt hột này thì anh em à, lưu ý giúp mình là anh em sẽ rửa qua bằng nước đó để làm gì để tránh tình trạng rằng là cái bộ hột này của anh em nó bị bám nước muối vào những cái kẽ hột đó, thì nó làm cái tỷ lệ của cái bộ hột này nó đi nó không chính xác theo tỷ lệ mà tôi đã làm vào trong ô tài xỉu 2020 này Đó. rất nhiều anh em thử nước muối xong không rửa không lau lắp lúc nào cũng bệt tài anh em thua đấy thì đây là cái kinh nghiệm mà tôi chia sẻ cho anh em để anh em à, biết thêm nâm châm thì hoàn toàn là không hít đấy. Đúng không anh em hoàn toàn không hít đúng không ạ dĩa này nhưng mà là nắp chén dĩa chợ anh em nhé này. hoàn toàn là không hít đúng không anh em Đó. thì vừa rồi tôi cũng đã test cho anh em cái mà tăng tích của cái bộ tài xỉu 2020 này và bây giờ sẽ là lúc mà tôi sẽ đi vào tôi test cho anh em cái độ hiệu quả và cái độ chính xác của bộ hồ tài xỉu này anh em nhé bây giờ tôi sẽ test luôn cho anh em tỷ lệ đi đều của bộ tài xỉu này xỉu đúng không ạ tài đúng không anh em năm một sáu đúng không ạ năm một bốn đúng không anh em xỉu bộ đi cực kỳ là đều tránh tài tránh xỉu cho anh em anh em nhé đó lên tài luôn đúng không ạ đó xuống xỉu luôn đúng không anh em 664 đúng anh em và bây giờ tôi ờ, sẽ test cho anh em cái ờ, cách mà giữ tài giữ xỉu để cho anh em đi chơi có cái độ hiệu quả hơn anh em nhé tài đúng không ạ vẫn tiếp tục tài đúng không tôi giữ luôn tài chén này cho anh em này đó đúng không ạ hai bốn năm 335 anh em nhé đó đúng không ạ 516 đúng không anh em 661 đúng không ạ và bây giờ tôi sẽ xuống xỉu và thử giữ xỉu cho anh em vài chén anh em nhé xuống xỉu luôn đúng không anh em giữ luôn xỉu cho anh em này đó của anh em hai hai một đúng không ạ lại hai hai một nhảy một một hai quá là kinh khủng đúng không ạ đó thì chén này tôi lắc nó không đúng theo cái tỷ lệ tay thì nó đẩy cái chén phản cho anh em đó, thì anh em cũng biết là những cái chén phản của những cái bộ hồn và những cái bộ đồ chơi ấy, thì bộ đồ chơi nào cũng có cái chén phản của nó anh em nhé không có cái bộ đồ chơi nào hoàn toàn chính xác 100% đúng không ạ thì uh, anh em có nhu cầu muốn sở hữu cho mình cái bộ hột uh, ờ, phù hợp ưng ý và luôn luôn mang lại cái hiệu quả cho anh em ở sòng suối thì anh em liên hệ với tôi theo số điện thoại ở trên màn hình anh em nhé thì ngoài bộ tài xỉu 2020 này ra thì bên cơ sở của tôi có rất là nhiều các loại đồ chơi chuyên về tài xỉu bịp tất cả các loại đồ chơi chuyên về dòng bịp đúng không ạ anh em hãy đăng ký kênh này của tôi để anh em được cập nhật thật là nhiều những cái video mới nhất mà bên cơ sở bên tôi sẽ đăng tải lên để cho anh em tham khảo cho anh em sở hữu cho mình những bộ hồn phù hợp với sóng giới của anh em anh em cảm thấy ưng ý và luôn luôn là mang lại độ hiệu quả cho anh em khi anh em đi chơi giúp cho anh em gỡ lại những gì anh em đã mất thì video này tôi làm đến đây là kết thúc xin chào tạm biệt tất cả anh em